thì bây giờ chúng ta sẽ làm như thế này ờ, cái, cái cái um, người đầu tiên khi mà các bạn đăng ký các bạn đăng ký là các bạn đã có 10 đô trong tài khoản rồi đấy còn 10 đô thì tính ra bao nhiêu tiền mặt thì các bạn ờ, có thể ờ, các bạn thừa biết rồi còn nếu ai chưa biết thì các bạn có thể lên Google để, để tra uh, sau đó thì khi mà các bạn mời mời người tiếp theo người mời những người bạn của mình đăng ký cùng thì mỗi một người thì các bạn sẽ không có tiếp 0,2 đô nữa ờ, vào tài khoản của bạn đấy, các bạn hiểu không nhỉ? thì 0,2 đô đấy là công ty nó trả cho các bạn và các bạn cũng biết là khi mà các bạn mời nhiều thì các bạn có nhiều tiền mà còn các bạn mà uh, ờ, mới các bạn mà mời ít thì các bạn sẽ có ít tiền đấy à, cho nên là à, chúng ta sẽ mời nhiều đúng không ạ mời nhiều thì sẽ hay hơn thì các bạn sẽ có nhiều tiền còn nếu các bạn không mời thì bạn có ít tiền thôi mình làm theo năng lực kiểu như thế tuy nhiên thì à, nếu mà à, trong thời gian mà các bạn bận đấy các bạn bận mà các bạn không làm được thì à, những người mà họ những người mà các bạn mời họ mà họ vẫn làm việc à, họ vẫn mời tiếp được người khác vào nữa thì cái số tiền đấy lại được tiếp tục cộng vào tiền uh, được tiếp tục cộng vào túi của các bạn đấy cho nên là lúc mà mình mình chỉ mất công thời gian đầu thôi nhưng mà sau đấy thì mình bận việc như thế nào đi nữa thì thì vẫn có tiền nó nó nó nhảy vào túi của các bạn nên nó rất là hay và linh động đúng không à, và chúng ta chỉ mất một chút thời gian ban đầu là là hướng dẫn cho họ đăng ký thôi thế là đơn giản đúng không ạ và đến bước và đến uh, tiếp theo là các bạn nào muốn biết là đăng ký như thế nào đúng không ạ các bạn muốn biết đăng ký ừ, làm sao thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn một cách rất là chi tiết và ở các hệ thống khác họ cũng làm nhưng mà họ sẽ không không không được chi tiết như là mình mình hướng dẫn cho nên là cho nên là họ họ sẽ uh, mãi mà họ vẫn không đăng ký được uh, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho bạn và các bạn xem xong là bạn đăng ký rất là nhanh ai cũng biết đăng ký và bước 1 nhá thì các bạn sẽ kích vào cái đường link các bạn sẽ kích vào cái đường link của mình các bạn kích vào đường link của mình nó sẽ hiển thị ra một cái bảng ô màu xanh bao gồm là username rồi các thông tin đúng không ạ thì ở đây mình sẽ hướng dẫn một cách rất là chi tiết uh, username là gì là cái tên mà bạn đăng nhập vào cái tên này bạn bạn à, đăng đăng nhập bất kỳ vào một cái tên nào mà bạn thích miễn là nó không được cách tức là nó viết liền ấy Đấy, nó viết liền thứ hai là full name full name là cái tên đầy đủ có cả dấu và khoảng cách của các bạn như là trong chứng minh thư ấy phone à, tức là cái số điện thoại mà các bạn hay dùng ấy uh, bank name là cái tên ngân hàng của các bạn đang dùng ví dụ như là Vietcombank hay là Techcombank đấy cái tên của ngân hàng bạn đang dùng và những bạn nào mà mà có cái um, ngân hàng nào mà nó có cái mobile banking thì càng tốt và mình kiểm tra cho dễ dàng hơn uh, email là cái email mà bạn hay dùng ấy để khi mà mình mình kích hoạt thì nó sẽ gửi về email thì lúc đó mình mới kích hoạt được đúng không ạ uh, tiếp là password password thì uh, uh, cái password này là password bạn uh, tự đặt mới để khi đăng nhập vào bạn nhớ là được hoặc bạn nào có thể uh, lười thì ờ, lười nhớ thì các bạn có thể uh, viết luôn cả mật khẩu uh, cái password này giống như y trong trong mail đấy trùng với cả cái password trong mail tức là cái mật khẩu của mail ấy đấy hoặc là có một, một cái um, mật khẩu khác cũng được miễn là bạn phải nhớ mật khẩu đấy để khi bạn đăng nhập BTC Wallet tức là cái ví Bitcoin nếu mà ai làm nếu mà ai có cái túi bitcoin này rồi thì ờ, thì ờ, viết vào còn nếu không thì cũng bỏ qua không sao cái passport này là cái ờ, hộ chiếu thì chúng ta không có thì chúng ta chỉ cần cái số chứng minh thư là được Đấy. để cho cái công ty này nó xác nhận là mỗi một người chỉ được đăng ký một chứng minh thư thôi Đấy. nếu như mỗi một người mà dùng, nhiều thì lại lại kiếm tiền nhiều quá họ không có tiền trả à, đấy à, tiếp theo nữa là bank number account là cái số tài khoản mà các bạn hay giao dịch tức là cái số tài khoản lúc nãy mà bạn đăng ký là cái tên ngân hàng nào thì bây giờ thì cái số nó là cái số tài khoản của ngân hàng đó còn cái dòng dưới là cái dòng mà rất nhiều người hay hỏi đó là dòng sponsor thì ờ, bạn không cần quan tâm bạn mặc kệ nó Ờ, khi mà các bạn đăng ký thành công mọi thứ rồi mình sẽ giải thích cái dòng đấy sau đúng không ạ ok khi mà các bạn ờ, đăng ký xong rồi thì nó sẽ báo chữ ok và chúng ta sẽ nó sẽ hiển thị là chúc mừng bạn đã thành công và nó sẽ hiện hiển thị ờ, những cái dòng đỏ đỏ là những cái nguyên tắc cơ bản và và bạn đã nhìn thấy số 10 ở đây đó là bạn đã được tặng 10 đô trong cái tài khoản đó và khi mà các bạn muốn có thêm tiền thì các bạn lại mời mời bạn bè của mình đăng ký cái này thì các bạn lại tiếp tục được cộng tiền đấy đấy là xong bước 1 nhé và chúng ta đã hoàn thành xong bước thứ nhất khi mà các bạn à, vào rồi các bạn để ý cái à, phần bên trái bạn kích vào à, khi mà các bạn kích vào đấy các bạn sẽ bấm vào chữ profile còn điện thoại nó sẽ sổ ra hai dòng dọc kích vào cái chữ upload đấy khi mà nó có upload rồi đúng không ạ thì nó sẽ nó sẽ có uh, ờ, 5 hình ảnh hình ảnh thứ nhất là chứng minh thư mặt trước upload chứng minh thư mặt sau sau đó chúng ta sẽ upload cái hình mà chúng ta cầm chứng minh thư như các bạn đang thấy đấy thì chúng ta sẽ upload cái hình mà chúng ta cầm chứng minh thư và kèm theo một tờ giấy viết chữ BOTV kèm theo ngày mà các bạn đăng ký đó cái hình thứ tư là cái hình mà bạn tải avatar của các bạn cái avatar này không cần nghiêm nghị mà các bạn có thể ờ, thật là đẹp trai hoặc xinh gái ờ, vẫn được và cái hình cuối cùng là cái hình thứ năm hình thứ năm này là cái hình mà uh, nếu như những bạn nào mà dùng mobile banking uh, các bạn sẽ chụp ảnh là màn hình bao gồm nó nó sẽ có hình logo và tên của các bạn là là được còn những bạn nào mà uh, mà không có cái cái mobile banking này trên điện thoại ấy, thì các bạn chụp cái ảnh uh, mà cái thẻ ngân hàng thì sau đấy chúng ta sẽ bấm vào cái mũi tên màu xanh khi mà nó hiển thị chữ OK là chúng ta đã hoàn thành bước 2 rồi đúng không ạ bước thứ ba thì các bạn truy cập vào trang web uh, ờ, botv.com.vn đấy nó sẽ hiển thị cái trang web của cái công ty này ra và sau đó bạn sẽ bấm vào cái hình uh, ở bên phải nó có chữ login đấy login khi đó thì các bạn sẽ bấm vào cái phần mà tên lúc nãy các bạn đăng nhập ấy cái tên mà các bạn viết liền ấy ờ, và cái mật khẩu mà các bạn cũng viết lúc bước một các bạn đăng ký ấy, là sau đấy sẽ ok nó sẽ hiển thị cái ừ, cái tên của bạn ra và sau khi mà nó hiển thị cái tên của bạn ra rồi đúng không ạ rồi khi mà chúng ta đã đăng nhập vào rồi thì cái góc bên phải ở trên cùng nó sẽ hiển thị ờ, một là cái hình wifi để nghiêng một góc 45 độ hai là uh, cái hình có cái mắt đấy đúng không ạ hai cái hình đấy nó đều hiển thị số 00 và khi mà chúng ta đăng ký mà hai cái hình đấy nó hiển thị số 11 thì chúng ta là chúc mừng chúng ta đã đăng ký thành công và bây giờ mình sẽ hướng dẫn nhé đấy các bạn ờ, để ý ở bên trái của màn hình thì nó có cái chữ channel sublet thì nó là nằm ở cái số 3 cái dòng số 3 ấy của chúng ta bấm vào đúng không ạ khi mà chúng ta bấm vào rồi thì nó sẽ hiển thị các cái à, kênh những cái kênh này là những cái người mà họ mua đấy subscribe ở đây có nghĩa là đăng ký kênh ấy. cho nên là các bạn sẽ bấm bất kỳ cái kênh nào mà các bạn thích và các bạn sẽ kích vào cái phần ờ, chữ register author thì sau đó thì uh, nó sẽ uh, bảo chúng ta là đăng nhập Gmail của chúng ta cái Gmail lúc nãy chúng ta đăng ký à, khi mà đăng nhập được rồi thì là bắt đầu nó báo ok và sau đó thì chúng ta lại bấm vào cái chữ lúc nãy chúng ta bấm channel shoplist tức là cái dòng thứ ba bấm lại một lần nữa đấy chúng ta lại bấm lại một lần nữa và sau đó chúng ta lại bấm vào cái cái chữ uh, cái chữ sắp bright đó chúng ta bấm vào cái ô hình chữ nhật ở phía trên mà cái người mà lúc nãy các bạn đăng ký ấy và khi đó nó sẽ báo là chúng ta thành công và ờ, làm sao để bạn biết là bạn đã thành công thì cái cái hình biểu tượng wifi ấy là nó sẽ hiển thị cái số 1 các bạn nhìn thấy bên phải bên cạnh cái cái ờ, tên của bạn ấy đấy cái, cái hình wifi nó hiển thị số 1 là bạn đã thành công rồi và sau đó uh, nhưng mà cái mắt thì nó vẫn là hiển thị số 0 thì bây giờ chúng ta sẽ làm sao để hiển thị số 1 thì chúng ta sẽ bấm chúng ta lại quay vào cái màn hình nào chúng ta sẽ xem ở góc bên trái cái dòng thứ hai đấy là vòng video view list đúng không ạ nó là dòng thứ hai và chúng ta sẽ chọn một cái cái video bất kỳ và chúng ta bấm vào đấy ví dụ như mình đang bấm vào lắng nghe mùa xuân về cho cho nó đỡ bị nhàm chán chúng ta không cần xem cho nó nghe hát cũng được đấy chúng ta chúng ta cứ bấm và nghe như thế đúng không ạ và các bạn thấy không ở trên cái video này nó có cái chữ tham và nó cứ đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nó cứ chạy đấy là giây đấy là số giây đấy và ừ, nó nó là số giây thì các bạn cứ kệ nó và chúng ta đừng có ngắt quãng cái video đó nó cứ chạy ờ, khoảng tầm từ 1 phút trở lên tùy từng video từ 60 giây trở lên bạn cứ quan sát khi nào mà cái mắt của chúng ta nó hiển thị số 1 rồi thì lúc đấy bạn đã thành công và chúc mừng bạn đã đã thành công 3 bước và cái, sau đấy thì uh, cái kênh này nó sẽ trả tiền cho chúng ta nhưng mà cái kênh này nó lại bán cho bên uh, những người trên YouTube với giá cao hơn các bạn hiểu nó là như vậy và khi mà các bạn đã hiểu rồi các bạn ờ, sẽ hướng dẫn cho những người bạn của mình nhé ờ, chúc các bạn thành công chúc mừng các bạn có một tin vui mới đó là kênh truyền thông BOTV này ờ, chuẩn bị ra app và chúng ta sẽ tải app đó về điện thoại cái app đó là có chức năng sẽ xem video tự động và như thế mỗi lần chúng ta tải app chúng ta có 0,5 đô chứ không phải là Ờ, chỉ còn ờ, chỉ có 0,2 đô nữa đâu các bạn nhé thì như thế 0,5 đô mỗi lần chúng ta mời bạn bè của chúng ta thì ờ, thì bạn bè của chúng ta cũng sẽ có 0,5 đô và bạn bè của chúng ta mời thật nhiều người và như thế tiền sẽ lại sẽ rơi vào túi của các bạn mà thậm chí các bạn bận các bạn vẫn có tiền nhé cộng hai nguồn tiền 0,5 đô và 0,2 đô nhân lên với số lượng lớn là các bạn sẽ có rất nhiều tiền Chúc các bạn à, thành công và có thật nhiều tiền nhé Xin chào các bạn và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kiếm tiền trên kênh truyền thông BOTV à, ờ, Đây là một cách kiếm tiền à, có thể nói là cách kiếm tiền thụ động thì à, nếu như mà chúng ta bỏ thời gian công sức ra thì chúng ta sẽ không thể làm nhiều việc được một lúc cho nên là cái cách kiếm tiền thụ động này nó rất hay ở chỗ là khi các bạn nào rảnh thì các bạn làm các bạn không rảnh thì không làm à, nó vẫn có tiền ở trong cái tài khoản của mình cho nên là rất là linh động đúng không ok và bây giờ mình sẽ đi vào vấn đề luôn nhé à, ờ, BOTV là gì à, ờ, BOTV là một kênh truyền thông giải trí đúng không ạ thì à, các bạn đã biết về YouTube rồi đúng không ạ các bạn biết về YouTube rồi thì khi mà chúng ta vào xem một cái video gì đấy à, mà nói cụ thể như là của à, của các ca sĩ nổi tiếng đi thì các bạn thấy cái lượt uh, xem tức là lượt view ấy à, mấy trăm triệu lượt xem hoặc à, mấy nghìn lượt xem đấy đúng không ạ rất là nhiều và à, các lượt đăng ký cũng rất là đông đấy nhưng mà à, trước khi mà họ nổi tiếng như thế thì họ phải à, mua trước cái lượt view đấy à, hoặc là mua trước cái lượt à, đăng ký kênh đấy các bạn hiểu không ạ à, giống như việc à, các bạn đang dùng facebook đặc biệt là những bạn mà bán mỹ phẩm ấy, các bạn sẽ mua một ít à, like một ít like trước à, để à, tăng tương tác rồi sau đấy nhiều người vào họ thấy cũng có người like thì họ cũng mới ờ, like tiếp tục ấy đấy những người nổi tiếng là họ dựa theo đấy là họ sẽ phải mua trước một ít uh, lượt view và họ mua trước lượt subscribe tức là uh, sau đấy thì uh, cái người vào xem họ họ mới thấy là à, cái cái video này cũng nhiều người xem rồi chắc là cũng hay lắm thế nên là họ thấy có người uh, đăng ký và họ lại cũng mới đăng ký theo đúng không ạ đấy chính vì thế thì nó mới ra đời BOTV và một số kênh khác nữa nhưng mà hiện tại thì mình đang làm cho BOTV thì uh, những cái người mà làm về YouTube thì họ sẽ mua những cái uh, lượt view của cái uh, công ty truyền thông này, công ty BOTV này đúng không ạ? Vậy thì BOTV lại lấy những cái lượt view đấy ở đâu đúng không ạ? Thì các BOTV họ lại mua của chúng ta đấy. tức là chúng ta đang uh, đăng ký mỗi lần chúng ta đăng ký họ trả tiền cho mình thì nói một cách đơn giản là họ đang mua của mình đấy nhưng mà với giá rẻ đấy nhưng mà mình lại cảm thấy rằng mình lại có lợi mình cũng có lợi là mình có một nguồn thu nhập riêng thì cũng ok và mình cũng không mất gì cả mình chỉ việc đăng ký thôi mà uh, thời gian thì lại rất là chủ động thích làm thì làm không làm thì thôi không phải mất vốn không mất gì hết chỉ mất công một chút các bạn đăng ký ban đầu rồi sau đấy khi mà đã ok rồi thì sau này các bạn không làm cũng không sao các bạn vẫn có tiền để vào các bạn đấy, đấy là mình sẽ đã giải thích uh, tổng quan về BOTV còn những ai mà muốn tìm hiểu kỹ hơn thì bạn sẽ inbox hỏi mình đúng không ạ